Chào tất cả các bạn Chỉ còn à, vài chục phút nữa là bước sang năm 2020 ha Hôm nay mình làm một cái clip tuyên bố sự trở lại của mình Đúng đêm giao thừa năm 2020 Trong năm 2019 mình đã làm rất nhiều à, clip Truyền tải tới các bạn rất nhiều thông điệp Cố gắng nhiều lắm Nhưng mà cũng không được như ý Và mình đã gửi đơn được một hơn một tháng nhưng mà YouTube vẫn chưa bật kiếm tiền cho mình và cách đây mấy ngày không lâu thì mình nhận được một cái tin vui đó là YouTube đã bật kiếm tiền cho mình ha Thì sau sự chờ sự chờ đợi hơn một tháng trời mình đã được uh, bật kiếm tiền Thì uh, mình quyết định trở lại tiếp tục làm clip để phục vụ các bạn Trong năm 2019 với những cái biến động cái sự kiện xảy ra kể cả xã hội, con người, bạn bè và bản thân mình qua đây mình cũng nhắn nhủ luôn tới những các bạn mà có đam mê về làm youtube á thì đừng có dội à, thất vọng đừng có nản chí sẽ có một ngày youtube sẽ để ý tới mình nếu mình nỗ lực như mình cũng vậy mình từng nản chí và mình bỏ không một tháng mình không làm và sau đó quay qua thì mình thấy youtube đã diệt đơn cho mình ha à, thực tế ra mình cũng không có bí quyết gì hết mình cũng xem nhiều clip tham gia nhiều diễn đàn tham gia nhiều group fanpage được các bạn chia sẻ là phải uh, như vậy như vậy như vậy có những cái kinh nghiệm tất nhiên thì nó cũng có những cái kinh nghiệm nhưng mà theo như mình đúc rút được mình được chính thức mình được bật kiếm tiền thì mình đúc rút ra được một cái kinh nghiệm đó là video của các bạn dù hay hay dở nó là sản phẩm của chính bạn đừng có lấy cấp của ai YouTube sẽ khuyến khích các bạn như vậy và thứ hai là sự kiên trì sự kiên trì bạn làm ngày một ngày một ngày một từ từ sẽ có người coi chứ không phải là cứ làm là làm lên một cái là có người coi liền đâu phải có thời gian bạn phải kiên trì chờ đợi ha cái đó ở ờ, cái sự bền bỉ trong lòng bạn bạn phải có lập trường của riêng bạn đừng có nghe ai hết tóm lại nha youtube chỉ muốn các bạn làm một cái sản phẩm của riêng bạn dù hay hay dở làm riêng bạn và cái sản phẩm của bạn là không được vi phạm những cái vấn đề như là pháp luật rồi liên quan tới những cái vấn đề đạo đức là các bạn nên né những cái điều đó ra còn lại các bạn làm hài hước vui cười ăn uống nhảy múa gì tùy các bạn ha là do của các bạn sáng tạo đó là những điều YouTube khuyến khích và vấn đề thứ hai là ở bản thân mình đó là sự kiên trì bền bỉ chờ đợi đừng nản chí phải có lập trường do đây là một đoạn clip ngắn để đánh dấu sự trở lại của mình trên con đường YouTube cũng không có gì hơn ngoài lời à, chúc các bạn một năm 2020 với nhiều thành đạt hơn năm cũ ha bye bye các bạn cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình trong thời gian qua hẹn gặp lại các bạn